ba bước cho vay đơn giản với avay uy tín và không thế chấp. Bước 1. Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào form đăng ký như số điện thoại, tên người dùng, số chứng minh nhân dân. Bước 2. Sẽ có nhân viên avay liên hệ để xác nhận khoản vay trong vòng 24 giờ. Bước 3. avay chuyển tiền qua bưu điện Việt Nam, thẻ ATM hoặc hệ thống ngân hàng mà avay liên kết. Giờ thì truy cập vào link đăng ký mình để dưới phần mô tả Nhớ đăng ký kênh nếu bạn thấy nó hữu ích